À, tôi nghe sư thầy nói là à, thầy có may khẩu trang để à, ủng hộ cho bà con nghèo thì tôi cũng à, góp một phần à, tôi nhín nhúc với gia đình công chuyện gia đình tôi tôi đến đây để tôi phụ với thầy để may để phát cho bà con nghèo mỗi người có cái khẩu trang à, cái sư thầy ở đây coi như mà à, vận động để mà may khẩu trang để giúp cho người dân nghèo à, có khẩu trang phòng mà chống dịch nên tôi cũng góp một phần nhỏ nhỏ của mình để mà à, đóng góp à, cùng chung sức với sư thầy Mặc khẩu trang luôn Đeo khẩu trang đeo luôn Đeo

với ờ, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chung của đất nước cũng như nhân loại ờ, về mặt cơ sở chúng tôi đã ngưng hoạt động vấn đề sinh hoạt tín ngưỡng và hòa chung với niềm uh, chung tay để cùng chống dịch corona uh, 19 này ở nhà chùa chúng tôi vận động uh, tài chánh để dự kiến mai 40 ngàn khẩu trang cho các bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa và tín đồ Phật tử của khu vực này để cùng chung tay giúp sức trong việc phòng chống dịch bệnh ở thời khắc hiện tại này.